trái tim con người có bốn ngăn vậy cùng một lúc một người có thể yêu hai người hay không bạn đang có một người yêu vô cùng đẹp trai dễ thương tốt bụng hoặc bạn đang có một người bạn gái rất là xinh đẹp ngoan hiền và một hôm đẹp trời bạn bắt gặp một người vô cùng là tâm lý vô cùng là xinh xắn và trái tim của bạn bắt đầu lại rung động một lần nữa và bạn không thể cưỡng lại cái sự hấp dẫn đó bạn đã rơi vào một tình cảnh đó là bắt cá hai tay Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét trong tâm lý của một trái tim đa tình là như thế nào. Đầu tiên, họ sẽ cảm thấy vui vẻ này, sung sướng vì mình đã chinh phục được một trái tim nữa. Lúc đầu cảm giác thật là sung sướng và bạn cảm thấy vô cùng là hạnh phúc bởi vì mình có thêm một người yêu nữa nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi giai đoạn tiếp theo đó là một cái giai đoạn gọi là bứt rứt tại vì sao mình đi chơi với người yêu số 1 thì mình lại lo lắng người yêu số 2 là cô ấy hoặc anh ấy có phát hiện ra mình không hoặc là mình cảm thấy rất là sợ hãi vì biết rằng một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra mình đã bắt cá hai tay bởi vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thì lúc đó trong tâm lý của một người có trái tim đa tình luôn có cái suy nghĩ ô mình phải làm gì bây giờ mình vừa yêu người thứ nhất lại vừa yêu người thứ hai mình không muốn bỏ ai cả nhưng nếu mà mình bỏ thì mình rất là buồn vậy mình phải làm gì họ cứ bị rằng xé trong cái suy nghĩ đó và họ không dám quyết định vì yêu người số 1 thì cũng yêu người số 2 vậy mình nên chọn ai khó chọn quá người này tốt này người kia tốt thế kia vậy thì chọn ai sẽ tốt hơn nếu bạn đang rơi vào cái tình cảnh này thì bạn sẽ làm gì bạn đang đứng ở giữa ngã ba Bạn biết mình đang làm sai Bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn không biết phải làm gì Nhưng bạn biết chắc một điều nếu bị phát hiện ra thì bạn sẽ mất cả hai bạn cảm thấy rất là hối hận chính cái điều đó đã chi phối tất cả những thời gian tất cả tâm trí của bạn không biết phải làm gì thì bạn cần phải quyết định vì nếu bạn không quyết định bạn sẽ mất cả hai mình đang yêu hai người nhưng mình chỉ có quyền lựa chọn một người mà thôi vậy chúng ta sẽ lựa chọn ai nhiều người nói rằng sẽ chọn người số 2 tại vì giữa mình và người số 1 thì nếu không có điều gì thì làm sao người số 3 có thể xem vào luận điểm này cũng rất đúng tại vì nếu hai người không có vấn đề thì làm sao người số 3 có thể chen chân vào được nhưng bạn cần suy nghĩ kỹ đôi khi cảm xúc của chúng ta nó không chính xác chúng ta cần phải xác định người nào mà mình thật sự yêu thương nhất người nào thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên và họ là người yêu thương mình và mình yêu thương họ Tại vì có rất nhiều người quyết định đi đến với người số 2 rồi cảm thấy người số 2 chỉ là một cái cảm giác, cảm xúc mau qua và họ không hạnh phúc nhưng họ đã quyết định chọn người số 2 và chia tay người số 1 cuối cùng thì đó là mất người số 1 nên bạn cần xác định rõ bạn đang yêu ai thật sự yêu ai thật sự cần ai ở bên cạnh bạn và bạn nên nhớ rằng khi yêu thì chúng ta nên chỉ chọn một mà thôi. Trong tình yêu, khi yêu hai thì sẽ không lâu dài, nhưng yêu một thì có thể đi tới cuối con đường.